là gì tên nè mình ném phá được rồi anh phá ai gì đời cho hỏi này đã đúng rồi đúng rồi rồi nổ máy đi biết nổ không giật này không ừ chính xác đó lên ra giữ quá quá giữ quá giữ. Hi, xin chào bạn đã quay lại với video tiếp theo của tôi Tôi là Lúa Bảo đây và hôm nay tôi đang ở nhà Lân với anh Lưng nè và có anh Hình Mỹ miền Tây Vlog nữa đây và anh quay phim của tôi là anh Nguyễn Tú đó Tú Nguyễn Vlog đó ok thì hôm nay tôi sẽ review chiếc xe của anh Tú nha các bạn đấy vậy thấy chưa đây ở đây có dán tem nè con mèo nè này là gì anh Tú à, Bembo Bembo hãng à, thắng đĩa nổi tiếng Olin đúng rồi này là gì á không biết luôn không biết luôn <laughs> này tôi chưa nói thiệt bạn à tôi chưa chỉ chạy chiếc xe này nào chứ các bạn ơi Yoshimoga Kosuda <laughs> nhất là idol idol idol với trẻ xe này sao sao chạy giờ đây giờ sau lưng tôi là một dàn xe buýt bạn đó này có xe lưng nè xe tú nè xe mỹ thấy xe tôi không xe Khổ. tôi chắc nhé của ai ở đây nhà ai nhà của anh lương thì xe của anh lương à, đâu đây là lộn với bạn đây là tất cả dàn xe của anh lương à đúng rồi đó rồi làm review cái này cho bạn coi nha đây đây là cái cục máy à, cục máy gì anh tú máy cắt cỏ em cứ cho nó là máy cắt cỏ máy cắt cỏ rồi cái này không phải là máy cắt cỏ ta để lên chiếc xe mới gọi là máy xe à Ủa, sao nó tắt màn hình này rồi dạ, ok dạ, em nguyên dàn xe này là nói chơi với không phải của tôi chiếc của tôi là sao này nè đâu đâu chiếc nào đâu đây là chiếc xe của tôi à, siêu xe phải không dàn xe đó là của người ta xe mượn không à rồi dạ, ok chiếc này quyền thoại mà chiếc này thì chạy à, đồng hồ cơ nhưng mà tháo dục luôn rồi giờ rồi. cảm cảm biến luôn dữ cảm quá cảm dữ biến. anh lên, anh chạy vòng chỉ anh chạy anh lưng ừ. Ờ, đừng quá hả còn thằng này thì nó chạy xe để chữ FA à <laughs> là cái ý nghĩa của cái bản số này có nghĩa là sống tới 64 tuổi vẫn còn FA luôn các bạn đó đúng không quá dữ bởi, bởi, bởi vì mấy bạn hỏi sao tôi không có gậy đâu nhìn cái biển số xe là biết biết số nhà đó đó không sao muốn FA là tiếng Anh là for alone nghĩa là cô đơn rồi nói chung là không có gậy đó không phải là cô đơn chứ sao đơn nói cô đơn là tầm bậy chẳng qua là không có ghệ thôi Chúng ra là không có ghệ thôi bảy bốn bốn hai mốt con gì? có nghĩa là 7 năm 4 tháng 2 tuần ngày. 1 ngày này là ai muốn biết cái mã của dãy số này thì liên hệ lưng nha chứ tôi <laughs> không biết con số này số 21 là số gì không biết còn bên đây 71 71 bến te bến tre bến tre re xe xe nói gì gì gì ủa hình như mình hơi lạc đề á đang ừ. review chiếc xe này tự nhiên ok bạn thì giờ tôi sẽ dắt xe này ra thử chạy thử dầu các bạn đi đi hồi về tự cắt nha ok anh rồi nổ máy đi biết nổ không giật đều không ừ chính xác đó lên ga giữ quá quá giữ quá dữ tắt máy rồi lại nè lên ga em để cái tay kia chéo vô cái tay ga có gì em lên ga ừ con <laughs> bạn rồi rồi bấm rồi ok bạn thấy cái sức mạnh của chiếc xe này chưa tôi chạy mà không quen bạn nó bị niễn niễn niễn niễn, như vậy nè đó nói chung xe này chạy ghê lắm đua là đua lại dách ngàn đô còn bạn nào muốn liên hệ gạ đua thì liên hệ tôi ừ. đó chiếc này là chiếc gì à anh tốt à siêu xe siêu xe rồi. siêu xe rồi siêu xe rồi rồi thì cái clip tôi tại đây thôi tôi cũng hết với đường review rồi nói chung là xe này rất là xịn sò con bò luôn rồi thì à, cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của tôi thì đừng quên để tôi một like một subscribe kênh nha giờ thì đi ạ à. bye bye nha bye